khi được bốn mũi móc xích liên tiếp thì ta tiếp tục móc vào cái chân móc của mũi móc xích đầu tiên này nè móc vào đây cho mình một mũi kép đơn như vậy là mình vừa tạo ra được một cái khoảng trống nè cái khoảng trống này nó sẽ nằm ở chính giữa của ba mũi móc xích bên này và mũi kép đơn ở bên này ha ta sẽ có cái khoảng trống này thì từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái khoảng trống này nè tức là ta sẽ móc vào cái thân của mũi kép đơn á các bạn sẽ móc vào đây cho mình 7 mũi kép đơn liên tiếp với nhau khi móc cũng giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc ha kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và kép đơn thứ bảy khi được 7 mũi kép đơn liên tiếp tiếp tục lên một mũi móc xích sau đó cũng móc vào khoảng trống ta vừa móc 7 mũi kép đơn thì cái khoảng trống ta tiếp tục móc nó sẽ nằm ở ba mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên ha kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và cuối cùng kép đơn thứ bảy như vậy là mình vừa tạo ra được một họa tiết vây cá đầu tiên cho phần cúp ngực ở hàng móc thứ hai ta sẽ tạo hai họa tiết vây cá nha nó sẽ nằm ở hai bên của cái họa tiết vây cá đầu tiên này đây nằm hai bên như thế này và cái họa tiết vây cá đầu tiên nó sẽ nằm ở chính giữa ha từ đây móc lên ba mũi móc xích hai và ba sau đó móc tiếp cho mình vào cái chân móc của cái mũi kép đơn cuối cùng ở cái phần vây cá đầu tiên này nè đâm kim vào cái chân này và móc một mũi kép đơn ta tạo ra được một khoảng trống đầu tiên để tạo hình vây cá nè từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích sau đó di chuyển kim vào cái khoảng trống ta móc đầu tiên của cái phần vây cá đầu tiên này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc tiếp tục lên hai mũi móc xích Di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên mà ta móc ở cái phần vây cá đầu tiên này và móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ở đây mình đã tạo ra được ba cái khoảng trống nè và ba cái khoảng trống này ta sẽ gây nên hai cái họa tiết vây cá cho cái hàng móc thứ hai này ha. Móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào cái khoảng trống đầu tiên thì khoảng trống đầu tiên sẽ là cái khoảng trống của hai cái mũi kép đơn cùng chân này nè ta sẽ móc luôn vào cái thân chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên này 7 mũi kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và kép đơn thứ bảy từ đây móc lên một mũi móc xích thì cái họa tiết vây cá của mình ta sẽ lấy cái mặt trái của hàng móc nè để làm họa tiết chính cho phần vây cá để cái phần vây của mình nó được đẹp hơn đây cái mặt trái của cái hàng móc nó như thế này nè thì khi đã lên được một mũi móc xích các bạn tiến hành quay ngược đầu móc ra đây ta sẽ lật cái đầu móc lại sau đó lấy len và đâm kim cho mình vào cái thân chân móc của mũi kép đơn thứ hai ở cái khoảng trống đầu tiên này nè ta sẽ móc vào cái thân chân móc thứ hai này móc vào đây cho mình 7 mũi kép đơn cùng một thân chân móc 2 3 4 5 6 và 7 ta tạo ra được họa tiết vai cá thứ hai cho cái phần cúp ngực nè và cái họa tiết vai cá này nó sẽ nằm một bên so với cái họa tiết vai cá đầu tiên mà ta tạo ha mình sẽ cắt cái sợi len thừa của họa tiết vai cá đầu tiên và để kết thúc được cái họa tiết vai cá thứ hai và móc tiếp họa tiết vai cá thứ ba xen kẽ thì từ đây các bạn móc tiếp cho mình vào cái khoảng trống của hai mũi kép đơn ở chính giữa này nè đây cái khoảng trống này ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn vào cái khoảng trống này ha như vậy là ta kết thúc được cái họa tiết vây cá thứ hai nè từ đây để móc lên họa tiết vây cá thứ ba các bạn tiến hành di chuyển kim cho mình vào cái khoảng trống cuối cùng ở đây và móc cho mình vào cái thân chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở đây nè của cái mũi kép đơn của khoảng trống này 7 mũi kép đơn liên tiếp đây móc vào đây 7 mũi kép đơn liên tiếp kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu và kép đơn thứ bảy tiếp tục móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc và móc tiếp vào cái thân chân móc của ba mũi móc xích ở đây nè ba mũi móc xích đầu tiên là cái khoảng trống đầu tiên mà ta tạo á sẽ móc vào đây 7 mũi kép đơn ha 1 2 3 4 5 6 và 7 như vậy là ta vừa hoàn tất được hàng móc thứ hai tạo ra hai họa tiết vây cá xen kẽ với họa tiết vây cá thứ nhất nè để móc tiếp cái hàng móc tiếp theo tạo ba họa tiết vai cá móc lên ba mũi móc xích sau đó cũng tương tự như hàng móc thứ hai các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn cuối cùng ở cái phần này nè móc vào đây một mũi kép đơn nữa từ đây lên hai mũi móc xích sau đó di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết vai cá phía dưới móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống một 2 móc lên hai mũi móc xích 1 2 tương tự di chuyển kim cho mình đến cái chân móc nằm chính giữa nè đây cái khoảng trống nằm chính giữa của hai cái thân chân móc này hai cái thân chân móc này cùng một khoảng trống ở phía dưới ha các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc 1 và 2 ta vừa tạo ra được ba cái khoảng trống ở chính giữa tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và di chuyển kim vào chính giữa của cái họa tiết vai cá cuối cùng ở đây đây móc vào chính giữa này cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc ha kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích và cuối cùng móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái phần vai cá này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân như vậy là ở đây mình có 5 cái khoảng trống và năm cái khoảng trống này ta sẽ tạo ra ba họa tiết vây cá ha cho hàng móc thứ ba và ba họa tiết vây cá này nó sẽ nằm xen kẽ với hai họa tiết vây cá ở hàng móc thứ hai nè từ đây móc lên hai mũi móc xích tương tự như họa tiết vây cá đầu tiên ở hàng móc thứ hai cũng đâm kim cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên này và móc luôn vào cái thân chân móc này cho mình 7 mũi kép đơn cùng một thân chân móc ha 1 2 3 4 5 6 và 7 khi được 7 mũi kép đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc và móc tiếp vào cái thân chân móc còn lại của hai cái mũi kép đơn cùng một khoảng trống này nè móc tiếp cho mình vào cái thân chân móc còn lại này 7 mũi kép đơn 1 2 3 4 5 6 và 7 ta cũng tạo ra được họa tiết vây cá thứ tư để kết thúc họa tiết này di chuyển kim cho mình vào cái khoảng trống của hai cái mũi kép đơn cùng một khoảng trống phía dưới này nè móc vào đây một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim vào khoảng trống kế bên sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc đầu tiên của cái khoảng trống này ha đây móc vào cái thân chân móc đầu tiên này móc vào đây 7 mũi kép đơn cùng một thân chân móc 1 2 3 4 5 6 và 7 tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc và móc vào cái thân chân móc còn lại á ta sẽ móc vào cái khoảng trống này tức là cái thân chân móc này móc vào đây 7 mũi kép đơn 1 2 3 4 5 6 và 7 ta được họa tiết vai cá thứ hai cho hàng móc thứ ba nè và nó cũng nằm xen kẽ với các cái họa tiết vai cá phía trên tiếp tục đưa kim qua cái khoảng trống kế tiếp của hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống ở đây và móc vào một mũi móc đơn sau đó tạo cho mình một cái họa tiết vai cá cho cái khoảng trống cuối cùng này cũng đâm kim vào cái chân móc kép đơn móc vào đây 7 mũi kép đơn liên tiếp khi được 7 mũi kép đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc và móc cho mình vào cái thân của ba mũi móc xích đầu tiên này 7 mũi kép đơn 2 3 4 5 6 và 7 như vậy là phần cúp ngực của mình đã có được 6 họa tiết vai cá và nằm xen kẽ với nhau như thế này ha. Đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ tiến hành thêm cho mình nhiều hàng móc ở đây nữa. Tức là ta sẽ tạo ra chân của cái họa tiết vai cá, sau đó mới móc các họa tiết vai cá ha. Và các họa tiết vai cá này khi móc lên nó sẽ nằm xen kẽ với nhau ha. Móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái phần cúp ngực này vừa đến cái phần ngực của bé thì các bạn ngưng. Ở đây mình sẽ dừng lại ở ba hàng móc ha và bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại nè móc lên một mũi móc xích sau đó đâm kim vào cái thân chân móc cuối cùng ở đây nè đâm kim vào đây và móc hai mũi móc đơn ha một hai khi được hai mũi móc đơn thì di chuyển kim đến cái khoảng trống của họa tiết vai cá này và móc một mũi móc đơn sau đó tiếp tục di chuyển kim vào cái thân chân móc của cái họa tiết vai cá này cái thân chân móc còn lại á móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn một hai như vậy là ta viền được 5 mũi móc đơn cho họa tiết vai cá đầu tiên nè đây 5 mũi móc đơn như thế này tiếp tục móc vào cái khoảng trống của hai mũi kép đơn phía dưới móc vào cái khoảng trống này cho mình một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim đến cái họa tiết vai cá tiếp theo ta sẽ tạo ra 5 mũi móc đơn tương tự ha thân chân móc đầu tiên móc hai mũi móc đơn chính giữa của họa tiết vai cá móc một mũi móc đơn và thân chân móc cuối cùng của họa tiết vai cá móc hai mũi móc đơn ta cũng viền lại được 5 mũi móc đơn cho cái họa tiết vai cá thứ hai tiếp tục móc vào cái khoảng trống của hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống này và móc vào đây một mũi móc đơn đây mình vừa viền được hai họa tiết vai cá nha tương tự cho họa tiết vây cá cuối cùng chân thứ nhất móc 2 mũi móc đơn chính giữa họa tiết vây cá móc một mũi móc đơn và thân chân móc thứ hai móc hai mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là mình vừa viền được họa tiết lai áo cho phần cúp ngực thứ hai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 thì hai cái điểm nó sẽ chạm với nhau ha các bạn sẽ móc tầm khoảng 90 đến 100 mũi móc xích sau khi đã đạt được độ dài của sợi dây ở phía sau bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần viền cho họa tiết cúp ngực đầu tiên các bạn lấy lên sau đó đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần viền lai áo nè lấy lên chân móc đầu tiên của phần viền lai áo móc vào đây cho mình một mũi nửa kép và cái phần viền này ta sẽ sử dụng mũi nửa kép ha móc vào chân đầu tiên này một mũi nửa kép cái sợi len thừa này khi móc các bạn cũng giấu vào trong mũi móc nha để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều chân kế bên này cũng móc một mũi nửa kép tương tự chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép và ta sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc thì ở cái phần lai áo tiếp theo này các bạn cũng có thể sử dụng mũi kép đơn cũng được nha ở đây mình sử dụng mũi nửa kép cho cái phần lai của mình được chắc chắn hơn móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi móc được các mũi nửa kép cho đến cuối hàng thì từ đây các bạn cũng tiến hành lấy len sau đó ta cũng viền tương tự cho phần lai áo còn lại ha cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè móc vào đây một mũi nửa kép thì đối với cái size áo này cái khoảng cách này nó không cần lớn nên các bạn sẽ tiến hành nối luôn cho mình chân móc cuối cùng của cái họa tiết này và chân đầu tiên của họa tiết kế bên ha ta sẽ tháo cái chân móc cuối cùng ra nè sau đó lấy len và đâm kim vào chân móc cuối cùng đồng thời đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái họa tiết cúp ngực thứ hai đâm kim cho mình vào hai cái chân móc như thế này và móc một mũi nửa kép như vậy là ta đã nối được hai phần cúp ngực lại với nhau ha sau đó tiếp tục di chuyển kim cho mình đến các cái chân móc còn lại nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và làm tương tự giống như cái phần lai áo đầu tiên á khi móc cũng giấu cái sợi len thừa thứ hai vào trong mũi móc nha mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng Sau khi đã viền được đến chân móc cuối cùng thì lúc này cái phần cúp ngực của mình nó đã hoàn tất như thế này rồi ha. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình một dây móc xích bằng với sợi dây móc xích ban đầu mà ta móc nè. một hai ba bốn năm sáu Khi ta đã móc được hai sợi dây ở hai bên để cài ra phía sau lưng của bé thì ở hai đỉnh phía trên này các bạn cũng móc cho mình các cái sợi dây tương tự như vậy từ đây tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút thì sợi dây ở phần đỉnh của cấp ngực các bạn tiến hành đâm kim cho mình vào cái khoảng trống của cái họa tiết vai cá đầu tiên này nè cái khoảng trống của mũi móc xích á đâm kim vào đây sau đó kéo nút ta vừa tạo qua khoảng trống từ đây móc lên một dây móc xích ha móc lên cho mình một dây móc xích bằng với sợi dây móc xích mà ta móc ở bên này nè để ta có thể cột vào phía sau cổ của bé đối với cái sợi len thừa ở phía sau này khi móc xong các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong các cái mũi móc ở đây ha móc lên một sợi dây móc xích tương tự Sau khi đã tạo ra được các cái sợi dây cài điều chỉnh thì ở đây mình có trang trí một họa tiết ngôi sao nhỏ ở chính giữa hai cúp ngực. Ở chính giữa của các họa tiết vai cá mình có trang trí các cái hạt cườm nhỏ. Các bạn dùng kim khâu khâu cho mình các cái hạt cườm này và khi khâu khâu sát cho mình các cái khoảng trống của họa tiết vai cá nha để họa tiết vai cá của mình nó được khích lại. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini cho bé với họa tiết vai cá ở cúp ngực như thế này chúc các bạn thành công